Rồi, xin chào tất cả mọi người nhé à, Hôm nay mình à, sửa cái âm ly nha. Thì à, khách đem lại thì nó kêu à, nói là dặn lên á, vặn lên thì nó kêu tục tục tục tục à, Có lúc hát được lúc không Nhưng mà khi à, đem về đây mình thử á, thì nó à, lên nó hát nha Nhưng mà nó hát được chỉ có một lo không Để mình lấy cái máy xuống nha Đây. Rồi mình mở công tắc cho mọi người xem à. Đó, à. mọi người thấy nó quắt chỉ có à, một bên thôi ha à, thấy không? nó quắt chỉ bên đây thôi còn bên đây nó không có quắt ha mà ở trên công sức á, thì mình lại thấy có dấu trái ha rồi mình sẽ gắn lên ha gắn lại gắn lại để cho mọi người xem cho nó dễ nó không có bị rung lắc rồi mình à, kéo lại để à, đảm bảo là cái chui rồi nó tốt ha thì mình ở đây mình rút ra nè mình đổi lên trên nó vẫn hát ha hoặc dưới là nó không hát nè cái chui này cũng vậy ở trên nó hát nè mình dặn lớn lên cho mọi người nghe rõ tiếng rồi dần dưới này là để dưới này là không hát ha ờ, rồi vậy thì có thể là nó đã chết một bên ha thì à, cái này mình gọi là hát một bên đi ha trong quá trình mình làm thì mình dòm sơ bộ á à, mình làm sơ bộ đây nè thì mình thấy ở đây nó có chỉ có, có đứt cái cọng dây nè máy quay nó mờ quá đây nè đó, chỗ này nó đứt luôn nè thì à, nó đứt cái chỗ này thì nó có khả năng của nó là có thể là quá tải à, hát quá nó chịu không nổi nó đứt hoặc là có thể là sò nó chập ha thì bây giờ mình gọi cái âm đi này là nó chết một bên đi ha rồi bây giờ mình sẽ à, tháo ra mình sẽ kiểm tra sò trước rồi mình mới nối cọng dây đó lại nha để chết sò rồi mình nối vô cái nó lại nó lại cháy nhiều ha rồi mọi người đợi mình mình sẽ tháo ra rồi và đây là khi mình à, mình tháo ra thì nó được như thế này thì à, trước tiên á, nó đứt ngay đây nè người nhìn nhìn ngay đây nè đây nè nó đứt chỗ này nè thì à, quá tải nó đứt để bảo vệ dòng à, để bảo vệ cái à, mặt này cũng có à, chết sò này cũng có ha. nhưng mà mình đừng không có vội mình gắn vào thì trước tiên mình sẽ kiểm tra nó nha kiểm tra nó thì để trong mạch á thì mình chỉ để là x nhân một thôi đó. cái đồng hồ mình để đấy nha à, để xíu nha. trong mạch mà mình chỉ để x nhân một thôi rồi mình chập kim lại ha rồi mình đo thử nha chân ờ, B xe lên ít nè cái đầu này thì phải lên nhiều rồi ok lên ít nè đó lên nhiều lên ít nè ok ok ít nhiều ok ha nhiều lên ít lên nhiều đó thì đo như vậy thì mình có thể nói là ở ừ, sò này nó không chết ha sò không chết thì mình à, có quyền mình nối lại cái à, cái sợi dây bị đứt ở đây ha à, thì ở đây nó cũng ấy mình sẽ chấm chì luôn nha ừ, chấm chì thử sao tối dữ vậy bóng to thằng tí, đầu ấy. ở đây à? nó đứt ngay đây nè nha rồi mình sẽ à, nối lại ha nói lại xem cái à, nó có hát được hai bên chưa và nó còn có cái bệnh đó là hát mà ấy là nó sẽ kêu nha kêu tục tục tục tục tục tục nhưng cái phần đó thì nó không có nằm trên công sức rồi mình lát thì mình sẽ làm sao rồi mình trước tiên mình làm cái này trước đi cho nó hát được hai bên cái xem nó hư ở chỗ nào thì à, nói chung là nói là nó hát một bên nhưng mà không không phải là lúc nào một bên hát là nó cũng sửa giống nhau nha tùy theo bệnh thì cái chắc đó là mình do mình bắt bệnh thôi mình bắt bệnh đúng thì mình sửa nhanh còn bắt bệnh sai thì mình sửa rất là chậm à, cái này nó à, không à, ăn chì lắm Để mình à, lấy một cái miếng dây đồng miếng à, dây đồng mình bỏ vào khi mình nói nè nói rồi nè ha thì mình sẽ mở lên ha mở lên thử rồi quạt chạy ha rồi mình sẽ lấy cái lo xuống cho nó dễ mọi người dễ nhìn nha cái điện thoại ba nó nhá hai bên luôn mà cái này dặn nè dặn nè dặn cái này hết luôn nè à, hết luôn mà tiếng vẫn ra nè chứng rõ là cái biến trở này có vấn đề nè thấy không dặn hết mà vẫn còn nhỏ đó dắt này là hết à, lên nữa rồi lại hết rồi như vậy thì à, cái biến trở này là nó cũng có vấn đề luôn rồi à, này mình sẽ thay nó luôn ha rồi mình sẽ thay luôn còn như cái này thì mình thấy là nó hát luôn rồi đó à, mình nói lại nè à, cái này nó chỉ quá tải thôi nha rồi còn cái à, còn cái bệnh nữa là khi mà hát á, thì nó lại nó kêu tục tục tục tục tục tục tục tục cái lo nó vọng liên tục á là nó nằm thuộc về cái phần của cái à, bo echo này ha nhưng mà giác này rồi dặn về à, như vậy là chứng tỏ là trên cái bo này nó có vấn đề ha mình thay cái à, dàn này là hết rồi vấn đề ở đây á, là mình nói như thế này nè khi mà cái âm ly mà dặn lên á mà tự nhiên nó có cái tiếng kêu à, nó như gõ mỏ hay gì đó thì mọi người dặn cái nút echo nè ở lộn à, cái nút à, volume tổng của cái bo mic nè mình dặn cho nó về không nếu mà nó hết là chắc chắn nó nằm ở trên bo này và hiện tại thì bây giờ thì nó lại không bị cái lúc nãy thì nó lại bị ha thì bây giờ mọi người thay hết cái dàn nút này à, rồi mọi người đóng lại à, đóng đóng nắp lại mình hát thử là nó sẽ có tác dụng hay không thì mình sẽ biết ha đợi người đợi mình tháo ra rồi đây là mình tháo ra nè tháo ra thì à, nếu mà nhớ thì mình làm còn không nhớ thì mình à, lấy sẵn cái lấy sẵn cái à, cái bánh trở này mình chì xị chì vô một tí nó nhanh dính chứ không gì hết đây thì ở đây là cái chân ngoài nè chân này là chân số 3 nè mình tháo cái chân số 3 ra nè rồi mình bỏ liền vô luôn này nó sẽ không bị lộn ha cái này là chủ yếu mình trà, chia sẻ cho những anh em nào mà mới ra nghề ha thì hoặc là anh em nào mà thích dọc thôi chứ không có ờ, cho mấy anh em mà ờ, làm nghề lâu năm ha rồi chân trong là chân dương ha chân trong chân dương chân ngoài là chân mát đâu rồi đây này chân trong là chân dương thì mình thấy màu đỏ thì mình kêu chân dương thôi chứ tại vì mình cũng không có dò chân ha file thì nó hơi, hơi khó một tí rồi như vậy thì xong rồi ha rồi bây giờ mình sẽ hàng con bên kia thì mình sẽ ngưng máy lại để mất đỡ mất thời thời gian rồi khi mình thay thay xong mà mình đã dặn vào nè rồi bây giờ mình sẽ lấy máy xuống cho mọi người xem ha à, đây là mình thay xong nè mở lên nè chưa cắm chui đó mình dặn về không là nó im luôn ha à, nó đâu có nhúc nhích nhẹ nữa nè bây giờ mình phân lo bằng cái nút ba lăng nè một lo nè một lo nè à dặn về không nè tắt nè à vậy thì chứng tỏ là cái nút nó đúng thực sự là cái nút nó hư luôn ha rồi như vậy là như vậy là mình đã sửa xong ha rồi còn ở à, kết kết luận lại thì khi mà mọi người sửa ờ, hát một bên thì mọi người tách ra ha tách ra xem cái nó nó bị bên nào mình sửa cho nó dễ thì bằng mắt thường mình mình nhìn vào đây nè mình xem chỗ nào bị đứt bị hư gì đó rồi mình khi mà mình đối với cái máy này ờ, cái bệnh mà nó giống như vậy thì mở ra mọi người thấy nó đứt ở đây à, nếu mà đứt cái đường này thì mọi người đừng nên ờ, vội mà cấm điện ha thì mình kiểm tra sò nếu mà sò ok thì mình cắm vô hát thì như vậy thì sẽ ok à, bệnh thì ờ, hư một lo thì cũng hiếm có cái tình trạng này lắm chứ không có nhiều đâu nhưng mà mỗi bệnh thì nó mỗi khác thì đối với cái máy này thì nó nó bệnh mất một lo thì nó bị đứt như vậy còn ở bên trước này thì dặn nó về không không được ha dặn về về không thì nó không có hát à nó hát nhưng mà nó không tắt được tắt uh, hoàn toàn thì uh, như vậy là cái uh, ờ, bệnh thì mình chia sẻ với cái uh, các bạn là cái bệnh nó như vậy thì video của mình xin kết thúc nha mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình à, xin chào nha